Ba con giáp chắc chắn phát tài, sự nghiệp thăng hạng trong tháng 12 năm 2017. Bước vào tháng 12 năm 2017, những con giáp này chắc chắn sẽ phát tài phát lộc, sắm ngay kết sắt để đựng tiền nhé. Tuổi thìn, tháng 12 năm 2017 hứa hẹn nhiều điều bất ngờ dành cho những người tuổi thìn, sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng thuận lợi và phát triển. Những ý tưởng của bạn đều nhận được sự tán thành tuyệt đối từ lãnh đạo cũng như đồng nghiệp. Sự sáng tạo, chủ động và quyết liệt sẽ mang đến cho bạn nhiều thuận lợi và gặt hái được những thành tựu đáng kể. Gia đình và một nửa của bạn sẽ luôn sát cánh, động viên và cổ vũ bạn, giúp bạn có thêm nhiều động lực để phấn đấu cho sự nghiệp và tạo dựng cho mình một nguồn tài chính ổn định và dồi dào. Tháng 12 năm 2017 tuổi này, có thể bạn sẽ mắc phải một số vấn đề về thị lực, hãy chăm sóc đôi mắt của mình thật tốt bạn nhé. Tuổi ngọ Tuổi ngọ sẽ trở nên hạnh phúc và vô cùng mãn nguyện với những gì mà cuộc đời dành cho mình trong tháng 12 năm 2017 này. Sự nghiệp của bạn thăng hạng đáng kể với những bước tiến dài trong một thời gian ngắn. Nhiều khả năng bạn sẽ nhận được vị trí công việc hàng mơ ước với mức lương và chế độ đãi ngộ không thể tuyệt vời hơn. Túi tiền của bạn sẽ luôn rủng rỉnh và đầy ắp trong suốt cả tháng cuối năm 2017. Chuyện tình yêu trong tháng 12 này với đầy những điều lãng mạn, bất ngờ và chân thành sẽ khiến bạn luôn cảm thấy lâng lâng, vui sướng. Bạn cũng sẽ luôn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực để tận hưởng những khoảnh khắc cuối năm 2017 theo cách tuyệt vời nhất. Tuổi dậu những người tuổi dậu sẽ gặt hái được khá nhiều thành công và may mắn trong tháng 12 năm 2017. Sự tự tin, quyết đoán và nhạy bén đã giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu lớn trong cả công việc và cuộc sống. Vị thế của bạn trong công việc được nâng lên đáng kể. Bạn ngày càng nhận được sự trọng dụng của lãnh đạo và sự thăng tiến là điều tất yếu trong tháng cuối năm 2017 này. Tài chính của bạn cũng tốt lên không kém khi bạn nhìn ra được hàng loạt các cơ hội kiếm tiền vào thời điểm cuối năm 2017 này. Hãy tận dụng tối đa các cơ hội đó bạn sẽ sớm trở thành đại gia trong tương lai rất gần. Chuyện tình cảm của bạn chưa có nhiều tiến triển nào lớn trong tháng 12 này. Tuy nhiên, rất may mắn là cuối tháng bạn sẽ có cơ may gặp được người tình trong mộng của mình. Đừng bỏ lỡ thời cơ có một công hai này nhé. Tuổi dậu sẽ luôn tràn đầy năng lượng và dồi dào sức khỏe trong tháng cuối năm này. Trong 3 tháng tới, tài khoản của những con giáp này sẽ tăng thêm số. Trong 3 tháng tới, những con giáp dưới đây sẽ được sao may mắn chiếu xuống. Mọi thứ dường như sẽ được cải thiện một cách rõ rệt, đặc biệt là tài vận cũng sẽ thay đổi bất ngờ theo chiều hướng tích cực. một Tuổi ngọ những người thuộc con giáp ngọ vốn dĩ đã có bản tính lạc quan và phóng khoáng, họ luôn tích cực cởi mở trong mọi chuyện. Dù có khó khăn hay gặp phải những chuyện không suôn sẻ, những người tuổi ngọ vẫn tin rằng rồi chuyện gì cũng sẽ qua. Tuy nhiên, trong 3 tháng tới, những người tuổi ngọ sẽ được tượng đế chăm sóc đặc biệt. Điều quan trọng là tuổi ngọ chỉ cần tập trung hết mức vào công việc của mình, còn lại tài vận và sự may mắn cứ để thượng đế lo. Trong khoảng thời gian này, mọi khó khăn, mắc đều được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt hơn là tuổi ngọ sẽ gặt được hiệu quả tốt, có cơ hội kiếm được một khoản lớn bù lại những gì đã mất. 2. Tuổi tỵ Trời sinh tuổi tỵ là những người thông minh lanh lợi, họ luôn có khả năng tự làm giàu cho chính bản thân mình. Tuy nhiên thiên thời địa lợi nhân hòa không tìm đến họ nên gặp nhiều trắc trở khó khăn. Những người tuổi tỵ vốn luôn nỗ lực trong mọi chuyện, khi đã quyết tâm theo đuổi việc gì họ đều cũng sẽ cố gắng hết mức có thể. Vì vậy, ai tuổi tỵ đang mệt mỏi trong những rối ren thì cứ hãy yên tâm vì trong 3 tháng tới, đặc biệt sẽ gặp được sao may mắn chiếu cố, có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hơn thế nữa, có những công việc bất ngờ kéo đến khiến thu nhập của bạn tăng lên bất ngờ. 3. Tuổi thân Thời gian gần đây người tuổi thân gặp nhiều xui xẻo nhưng thời gian 3 tháng tới, vận thế của con giáp này sẽ chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng tích cực. Những tin vui sẽ không ngừng đến với những người tuổi thân, sự nghiệp phát triển phi mã, làm bất cứ việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ. Nếu là người kinh doanh, buôn bán thì tiền đồ sẽ càng ngày càng rộng mở và sáng lạn. 4. Tuổi mùi Khác với hai con giáp trên, tài vận của tuổi mùi trong 3 tháng tới có những kỳ vọng bất ngờ. Trời sinh tuổi mùi vốn là những người có tính cách nhẹ nhàng, khiêm tốn. Dù có hơi nhạy cảm nhưng họ ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm khá cao. Một khi đã có cơ hội thăng tiến và làm ra tiền, họ sẽ giữ gìn một cách cẩn thận. Đặc biệt là trong 3 tháng tới, sao may mắn sẽ chiếu thẳng xuống tuổi mùi, khiến họ có một sự trỗi dậy trong hoạt động kinh doanh và nếu biết tận dụng cơ hội này, rất có khả năng tuổi mùi sẽ có một tài sản khá lớn khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Năm Tuổi Tý Người tuổi Tý trong thời gian 3 tháng tới vận may sẽ tăng lên gấp đôi, gấp 3. Hơn nữa cùng mệnh lại xuất hiện sao hồng loan nên chuyện tình cảm sẽ vô cùng hạnh phúc. Do vậy nên biết nắm bắt lấy thời điểm vàng này. Trong 3 tháng tới, sự nghiệp của người tuổi Tý thuận buồm xuôi gió, cho dù làm gì cũng có người giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối. Vận thế khởi sắc, tài lộc mở rộng, tin vui nối tiếp tin vui đến với con giáp này. Ba con giáp có số sướng như tiên giờ nước đố đổ vách trong nửa cuối năm 2017. Xin chúc mừng những con giáp có tên trong danh sách dưới đây vì rất giàu có, sung sướng nhất nửa cuối năm 2017. 1. Tuổi Mão trong nửa cuối năm 2017 cũng được xem là thời điểm phát tài, gặp nhiều may mắn đối với những người thuộc tuổi mão. Vận thế của người tuổi mão khá tốt, mọi việc làm đều suôn sẻ. Vì thế năm sau nếu bạn có định chuyển đổi nghề nghiệp hoặc muốn thử sức với một công việc hoàn toàn mới thì bạn hãy nhanh chóng thực hiện nhé. Một sự thay đổi trong năm tới sẽ mang đến cho bạn nhiều thành công. Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi mão sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến, các bạn hãy biết nắm bắt mọi cơ hội để con đường sự nghiệp được mở rộng hơn. Không chỉ may mắn thành công trong sự nghiệp mà trong nửa cuối năm 2017, tình yêu của người tuổi mão sẽ thăng hoa. Nói tóm lại, nửa cuối năm viên mãn, phát tài, phát lộc mọi việc hanh thông đang chờ đón người tuổi mão ở phía trước. 2. Tuổi tỵ từ nay đến hết năm, vận may sẽ liên tục gõ cửa những người cầm tình con giáp này, thông minh, khéo léo và luôn làm việc hết mình. Những nỗ lực bạn cố gắng suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng và thời điểm này là lúc bạn có thể hái quả ngọt. Trong vòng vài tháng tới, bạn có thể thay đổi công việc hoặc được thăng chức. Về tình duyên, nếu là những cô nàng tùy tị, độc thân, bạn có cơ hội lớn gặp được nửa kia của mình. Với những nàng rắn duyên dáng đáng yêu, sau khi khúc mắc đã được giải tỏa, hai bạn sẽ có một cái kết không thể nào hoàn hảo hơn nữa. Bạn sẽ có tin vui đấy. Và với những cô nàng tuổi tỵ đã lập gia đình, trong vòng 3 năm tới sẽ là khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc nhất đấy. 3. Tuổi hợi những người tuổi hợi nửa cuối năm 2017 lại tiến triển vô cùng tốt đẹp. Đây là năm đánh dấu sự chuyển biến lớn trong sự nghiệp của người tuổi hợi. Nửa cuối năm 2017 sẽ được đánh giá là thời gian bận rộn với người tuổi hợi. Bạn dành phần thật lớn thời gian cho công việc với những dự án lớn. Sự hỗ trợ của những ngôi sao may mắn sẽ giúp ích rất nhiều cho thành công của tuổi hợi. Tài chính rất tốt, mọi nguồn thu đều rất vượng. Nhìn chung họ hoàn toàn không phải lo lắng gì, chỉ cần nỗ lực hết sức thì có thể thành công ngoài mong đợi. Trong nửa cuối năm 2017, người tuổi hợi cần chú ý đến nhiều sức khỏe của mình. Vì phải làm việc nhiều nên bạn cần phải chú ý ăn uống để không bị kiệt sức. Hãy kết hợp làm việc và giải trí để cho đầu óc không bị căng thẳng nhé. Bốn con giáp càng có tuổi càng có sức hấp dẫn trích có những người, những con giáp càng lớn tuổi, sức hấp dẫn chết người ngày càng gia tăng do tướng họ phát ra. Tử vi hàng ngày sẽ chỉ ra bốn con giáp càng có tuổi càng có sức hấp dẫn chết người. Tuổi tác như lưỡi dao vô tình cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ, khiến dung mạo, nhan sắc tàn phai, mài mòn sự nhạy bén, sắc sảo trong tính cách. Thời gian dường như chẳng để sót một ai. Bất cứ ai trong chúng ta cũng phải chịu sự tàn phá của thời gian song cũng có một số rất ít người trong khi chúng ta dần trở nên già đi theo năm tháng, thì họ vẫn giữ được cho mình dung mạo trẻ trung đến tuyệt vời. Thậm chí thời gian còn yêu ái họ đến mức cho họ thêm nét quyến rũ của những con người từng trải, khiến họ càng ngày càng có sức hấp dẫn chết người, khiến người ta chẳng thể nào rời mắt. Một Tuổi Tý Tuổi Tý là những người cực kỳ coi trọng vấn đề sức khỏe và đặt điều đó lên hàng đầu trong danh sách những việc cần làm hàng ngày. Họ luôn tìm tòi và thực hiện theo phương pháp nào tốt nhất để giữ cho sức khỏe tốt, cũng nghiên cứu xem bản thân mình thích hợp với cách tập luyện thể dục, thể thao nào để được cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh. Thói quen ăn uống sinh hoạt tốt, lại thêm kế hoạch rèn luyện sức khỏe dài hơi, cuộc sống lành mạnh không chỉ khiến cho những người sinh năm chuột có cơ thể khỏe mạnh, kinh nhanh, linh hoạt mà dung mạo ngoại hình cũng ngày càng thay đổi theo chiều hướng tốt, càng nhìn càng thấy dung mạo đẹp đẽ dễ coi. 2. Tuổi thìn Tử vì người tuổi thìn khi còn trẻ đã chín chắn trong suy nghĩ, do vậy khi có tuổi tướng của con giáp tuổi thìn sẽ có phong thái vừa trẻ trung vừa lịch thiệp, khiến cho người đối diện không khỏi trầm trồ khen ngợi về sức hấp dẫn chết người của họ. Họ đi tới đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông, khiến người ta không thể rời mắt. 3. Tuổi mùi Trong tử vi những người sinh năm mùi, khi còn trẻ tính tình không được tốt, có phần sốc nổi lại ngang bướng khó chiều. Nhưng khi về già, con giáp này đa phần tính tình thay đổi. Họ trở thành người phóng khoáng không quá câu nệ tiểu tiết, thẳng thắn và thoải mái linh hoạt hơn nhiều. Sự lạc quan yêu đời giúp họ trở nên trẻ trung hơn so với tuổi, cũng khiến những nét tướng căng thẳng khó chịu trên khuôn mặt dần giãn ra. Khuôn mặt căng tràn sức sống với nụ cười luôn nở trên môi. Họ chẳng những thân thiện dễ gần mà còn dung mạo rất dễ lấy được thiện cảm của người khác nữa. 4. Tuổi tuất Người tuổi tuất trước giờ dù là nam hay nữ cũng đều có dung mạo khiến khá thu hút người khác phái. Tuổi nhiều dần lên không những không khiến cho sức hấp dẫn của họ bị giảm sút mà ngược lại, càng ngày càng trở nên mặn mà quyến rũ hơn nhiều. Đa phần người tuổi tuất là những người có tướng thu hút, khiến người đối diện chẳng thể rời mắt từ ánh nhìn đầu tiên. Này thậm chí họ còn khiến cho đối phương không thể không thốt lên lời khen. Con giáp này được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi sức hấp dẫn khó cưỡng của mình, được phát ra từ tướng mạo. Dầu sang phú quý có thể ập đến bất cứ lúc nào với ba con giáp này. Dầu sang là ước muốn của nhiều người nhưng đâu phải ai mong là cũng đạt được điều đó. Cùng xem top 3 dễ giàu có nhất bạn nhé. Hạng 3 tuổi hợi, những người cầm tình hợi luôn rất lương thiện, giàu lòng đồng cảm và biết thương người. Khả năng kiếm tiền của họ tuy không quá cao, nhưng lại biết chi tiêu hợp lý, cần kiệm đúng lúc. Vẫn có câu là biết kiếm tiền không bằng biết cách tiêu tiền. Rất nhiều người cứ mải biết kiếm tiền đến bạt mạng, hại sức khỏe ảnh hưởng đến cả gia đình và những mối quan hệ xung quanh. Thậm chí có những người sẵn sàng bất chấp cả mọi thứ chỉ để phấn đấu vì tiền bạc, nhưng tuổi hợi không như thế. Họ chỉ là giàu với những gì mình sẵn có bằng năng lực và khả năng của mình, chịu khó chăm chỉ, chờ thời cơ. Gặp được quý nhân hỗ trợ góp sức, sự nghiệp của những người sinh năm hợi sẽ phát triển cực kỳ tốt, đem lại tiền tài như nước. Hạng 2 tuổi Tý, sự may mắn của tuổi Tý luôn khiến người khác phải khao khát ngưỡng mộ, chủ yếu là may mắn về tiền tài. Họ gặp được nhiều cơ hội quý báu mà người khác có mơ ước cũng chẳng được. Có cơ hội có người giúp đỡ, công việc của người tuổi Tý luôn rất thuận lợi và suôn sẻ. Đặc biệt là trong những năm tới đây, sẽ toàn là may mắn và chuyện tốt. Vẫn có câu may hơn khôn, có thể hiểu tuổi Tý chính là tấm gương điển hình của câu nói này. Hơn nữa tuổi Tý cũng đâu phải người chậm chạp kém cỏi gì, họ nhanh nhẹn và biết nắm bắt thời cơ lắm đó. Hạng nhất tuổi Dần Tuy có số giàu sang phú quý nhưng phải đến 40 tuổi mới có thể phất lên. Người luôn nóng nảy và vội vã như tuổi dần rất cần nhiều kiên nhẫn. Mọi việc nếu muốn tốt đẹp thì cần phải xem xét từ nhiều góc độ, tổng hợp của nhiều yếu tố. Vừa được nhiều sao tốt chiếu mệnh, tuổi dần sinh ra đã có điều kiện tốt đẹp may mắn hơn người, họ lại có tính cách tốt, rất tiến bộ, chịu khó tiếp thu cái mới và dũng cảm chiến đấu đến cùng để đạt được điều mình mong muốn. Những người tuổi dần không chỉ có tiền tài mà còn có cả quyền lực, trời sinh họ đã có số mệnh như chúa tể rừng xanh, luôn có khả năng lãnh đạo, họ quyết đoán, suy nghĩ chính chắn thấu đáo và có tầm nhìn xa trông rộng. Không chỉ giàu sang phụ quý, những người tuổi dần cũng rất chịu khó chú ý xây dựng gia đình, để bản thân có một bến đỗ bình yên sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Ừ.